không mày không thể biết blớt bát mà không cọc rút được. Ha ha bít blớt không bờ go go brr. Mày mày làm tao chi rồi nha. Ha ha tri đỏ giái hù ác. Mình có bờ rồi nè XD. Ồ thật à. Đây đây là video của Nesu mà biết mẹ mày. Hu át hu ke. Hu ke con mẹ mày mày tao sẽ báo cho quản trị viên đến ban mày cây cây cây. Anh ơi thằng này claim láo blớt bát nè anh.